Những câu đố hay nhất, hãy like và subscribe để tham gia trả lời nhé. Khi dạ dày của bạn bắt đầu cồn cào, bạn có bao giờ từng nghĩ đến món bò cánh cứng nướng hoặc ấu trùng xào? Nếu bạn chọn những món này có thể làm thay đổi dạ dày của bạn, tuy nhiên trên thực tế chỉ có hơn 1.400 loại côn trùng ăn được. Bây giờ chúng ta cùng vượt qua các câu hỏi vui về côn trùng để xem côn trùng có những kỷ lực và đáng sợ gì nhé. Câu 1. Côn trùng chiếm bao nhiêu phần trăm các loài động vật trên thế giới? A. 40% B. 60% C. 80% Đáp án C. Côn trùng chiếm khoảng 80% tổng số các loài động vật trên trái đất. Câu 2. Cơ thể của côn trùng có 3 bộ phận chính là gì? A. Đầu, bụng, đuôi B. Đầu, ngực, bụng C. Cơ thể, cánh, chân Đáp án B. Côn trùng có các bộ phận nối với nhau và được chia thành 3 phần, đầu, ngực và bụng. Câu 3. Loài côn trùng nào sau đây không có nhiều thay đổi về hình thái so với nguồn gốc tổ tiên của nó? A. Con gián B. Con chuồn chuồn C. Bỏ cánh cứng Đáp án A. Nghiên cứu hóa thạch cho thấy loại côn trùng tồn tại 390 triệu năm trước đây. Một số loài côn trùng đầu tiên, chẳng hạn như con gián, ít thay đổi so với tổ tiên của nó. Câu 4. Chi tinh giúp hình thành phần nào trong cấu tạo hình thái côn trùng? A. Cánh B. Bộ xương ngoài C. Râu Đáp án B. Thay vì bộ xương bên trong, côn trùng có bộ xương ngoài các tấm phủ bên ngoài bền và dai được tạo thành từ nhiều lớp. Hầu như tính chất bền và dai của những lớp này là được tạo thành từ chi tinh, sừng, chất chống thấm nước. Câu 5. Côn trùng sử dụng đôi mắt đơn để làm gì? A. Phát hiện màu sắc B. Phát hiện ánh sáng C. Phóng đại hình ảnh Đáp án B. Đôi mắt đơn được đặt trên đầu giữa đôi mắt kép. Mắt đơn không được sử dụng cho tầm nhìn, nhưng để phát hiện những thay đổi về cường độ ánh sáng. Câu 6. Những điều sau đây, bộ phận nào của cơ thể côn trùng không có có điểm chung với con người? A. Phổi B. Tim C. Thực quản Đáp án A. Mặc dù côn trùng hít thở không khí, nhưng chúng không có phổi. Thay vào đó, chúng có một hệ thống các nhánh ống không khí, hoặc khí quản, đi đến tất cả các phần của cơ thể. Không khí đi vào qua các lỗ gọi là lỗ thở. Câu 7. Trong chu trình phát triển chu trình đầy đủ, hoặc gián đoạn, biến thái, giai đoạn nào phát triển sau giai đoạn trứng? A. Nhộng B. Ấu trùng C. Trưởng thành Đáp án B. Chương trình đầy đủ, hoặc gián đoạn, biến thái theo mô hình phát triển, trứng, ấu trùng, nhộng, trưởng thành. Câu 8. Côn trùng gây hại cho thực vật và động vật chiếm bao nhiêu phần trăm? A. 2% B. 13% C. 24% Đáp án A Côn trùng có hại chỉ chiếm ít hơn 2% trong các loại côn trùng, nhưng trong số đó, chúng có thể gây ra thiệt hại lớn cho cây trồng và lây lan nhiều bệnh nghiêm trọng như sốt rét, sốt xuất huyết. Câu 9. Điều nào sau đây là một dấu hiệu cho thấy một con côn trùng có thể là an toàn để ăn? A. Cơ thể có nhiều lông. B. Màu sắc mờ nhạt. C. Râu dài. Đáp án B. Một nguyên tắc chung dễ hiểu là không ăn bất kỳ loài côn trùng màu sắc rực rỡ, vì đó là các cảnh báo tự nhiên của côn trùng đối với động vật ăn thịt. Côn trùng có màu sắc rực rỡ là rất độc. Câu 10. Khoảng bao nhiêu nhóm dân tộc thiểu số ăn côn trùng hoặc ăn các loại bọ? A. 200 B. 1200 C. 3000 Đáp án C. Có 1.417 loại côn trùng ăn được và hiện nay gần 3.000 nhóm dân tộc thiểu số thường ăn côn trùng trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký, like và chia sẻ để theo dõi những câu đố thú vị khác nhé.